Khủng hoảng Covid-19 ở Sài Gòn thể hiện sự ngu xuẩn và tham lam của chế độ. Báo Tuổi Trẻ ở Sài Gòn ngày 20 tháng 8 năm 2021 cho biết, dịch COVID-19 đang bùng phát tại các khu hẻm nhỏ đông dân cư. Tờ báo này đề cập đến các địa phương quận Bình Tân, Bình Thạnh, quận 8 và khu chợ gà, chợ gạo của quận Nhất. Đây là điều không hề làm tôi và đa số những người quan sát về dịch bệnh diễn ra ở Sài Gòn ngạc nhiên – như trong bức thư ngõ tôi gửi đến ông Nguyễn Văn Nên, bí thư thành ủy Thành Hồ ngày 11 tháng 8 năm 2021. Tuyên liệu việc này quá dễ dàng nếu chúng ta theo dõi diễn biến dịch bệnh trên toàn thế giới trong hơn một năm rưỡi qua ở Mỹ, tại các khu lao động của người da màu trong các thành phố đông dân cư như New York là những nơi bùng phát dịch dữ dội nhất mà mật độ dân cư ở những nơi này còn thấp hơn so với những con hẻm lao động ngoan nghèo ở Sài Gòn đã bị dịch hoành hành. Thế nhưng, với bản chất hợm hĩnh và kiêu ngạo của Cộng sản, giới chức Việt Nam đã không hề quan tâm tới những kinh nghiệm đó của thế giới. Trong hơn một năm yên ổn với dịch bệnh, họ gân cổ, hò hét, thể hiện sự tự mãn của họ với cả thế giới, mà họ không hề có một kế hoạch nào chống dịch cho ra hồn. Họ quên mua vaccine đã đành mà cũng không có dự định gì cho một những đợt dịch mới đang diễn ra trên khắp thế giới. Khi dịch bùng phát, họ chạy đôn chạy đáo, lại lục tứ phương để mua thuốc, hết giãn cách rồi lại mở rộng giãn cách, rồi giới nghiêm toàn bộ với hơn 10 triệu dân của thành phố lớn nhất nước, mà cái thói kiêu ngạo làm cho họ không công nhận là thành phố bị phong tỏa, ngay cả khi các lực lượng quân đội được lệnh sẵn sàng. Khi phải bắt đầu chích ngừa, Cộng sản Việt Nam có phản ứng ngay lập tức là ưu tiên cho giới lãnh đạo đảng, tục gọi là giới ông ngoại. Công an, bộ đội mà bỏ qua thành phần dễ bị tổn thương nhất là những người già và người lao động. Đây là sự tham lam của họ, dành phần hơn cho nhóm cai trị, bỏ mặt đám dân bị trị. Trong sự tham lam này còn có cả bộ phận dân trung lưu ở thành thị móc ngoặt để được chích ngừa sớm hơn những người khác. Việc này làm cho người nghèo trong các con hẻm bị phân biệt đối xử bất công đến hai lần, vì với cái gọi là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cơ sở hạ tầng y tế ở các khu lao động vốn đã thấp hơn các khu giàu có rất nhiều. Sự tham lam dẫn đến ngu xuẩn. Danh sách ưu tiên trong những đợt chích ngừa đầu tiên, ngoài công an và bộ đội còn có nhà báo và hướng dẫn viên du lịch. Nhà báo thì vẫn làm việc từ nhà, còn hướng dẫn viên du lịch thì lại đang thất nghiệp – trong khi những người buôn gánh bán bưng, tiểu thương ở chợ thì bỏ mặt. Mà chính những người này là những người chịu nhiều rủi ro cung cấp cuộc sống thiết yếu cho xã hội trong cơn khủng hoảng. Danh sách ưu tiên phi lý cộng với sự nhũng lạm đã làm cho những lọ vaccine hiếm hoi mất đi tác dụng tối đa nhất của nó, đó là dập tắt những ổ dịch, người già và khu lao động nghèo, và với viễn cảnh không có vaccine trong thời gian vài tháng tới, các ổ dịch trong khu lao động sẽ lây lất kéo dài, đang góp phần tạo nguy cơ có biến thể virus mới. Các mũi vaccine mà các ông ngoại và đám nhà giàu ở khu trung tâm thành phố liệu có giúp bảo toàn tính mạng cho họ không? Khi mà nhiều người có nguy cơ không được chích ngừa mũi thứ hai đúng thời hạn. Trong khi việc chích ngừa trẻ nải ở các khu lao động đang giúp kéo dài thời gian con virus tồn tại, sinh sôi, nảy nở trong cộng đồng, cũng như tạo ra biến thể mới và những con virus biến thể này sẽ quay lại tấn công các ông ngoại cho dù các ông ngoại đã được chích ngừa rất sớm bằng thuốc tốt. Chính sự tham lam và ngu xuẩn sẽ giúp virus giết chết các ông ngoại. Công nhân Bình Dương phản đối phương án ba tại chỗ. Ba tại chỗ quá cập rập, với con số gần 4.000 doanh nhân đã đăng ký thực hiện phương án 3 tại chỗ, ăn ở sản xuất tại nhà máy, cho khoảng hơn 400.000 công nhân. Lãnh đạo tỉnh Bình Dương đặt kỳ vọng đại dịch COVID-19 sẽ không thể phá vỡ chuỗi sản xuất và cung ứng tại địa phương này. Tuy nhiên, phương án trên đang gặp nhiều trở ngại khi nhiều công nhân cho RFA hay trên thực tế phương án 3 tại chỗ không thực sự hiệu quả và đang có nhiều bất cập – do các doanh nhân chưa chuẩn bị kỹ cho ba tại chỗ và người lao động thì hoàn toàn bị động. Ba công nhân đang làm việc tại khu công nghiệp Bình Dương không muốn nêu tên và công ty đang làm việc vì lý do an toàn cho biết. Bữa ở trong công ty có người dương tính sợ quá quậy lên, công an cho về rồi xét nghiệm, bữa giờ hai mươi mấy ngày ở nhà. Khó khăn về chỗ ở, chỗ ngủ rất bất tiện, không được như ở nhà mình còn dễ lây bệnh nữa F0, F1 đầy luôn. Nguy cơ ba tại chỗ là dễ nhiễm bệnh hơn ở nhà vì công nhân ăn ở chung, ngủ chung, lây bệnh ở ngoài này nhiều lắm. Các công nhân dẫn chứng thực tế tại khu công nghiệp đặc Đại Đăng, Sống Thần, Thủ Dầu Một vừa qua đã phát hiện một ca dương tính nhưng do ăn ở chung với nhau nên cuối cùng nguyên tập thể 400 công nhân phải bị đưa đi cách ly tập trung, họ nói tiếp. Một khu vực, một bộ phận nào đó nếu có ca bệnh phải ngưng hết. Giờ ba tại chỗ mà nhiều công ty giấu, những ca bệnh phát hiện đưa đi nhưng xưởng vẫn sản xuất, không ngừng hoạt động. Bởi vậy, nguy cơ ở ngoài này bệnh suốt không giảm được. Ngoài lo sợ bị lây nhiễm tập thể, thì việc ba tại chỗ cũng khiến họ có cảm giác bị tù túng. Đã vậy, thức ăn công ty cung cấp cho mỗi ngày không đủ, thậm chí nhiều công nhân bị bệnh cũng không có thuốc uống. Ngoài ra, theo lời kể của hai công nhân làm việc tại công ty sản xuất bàn ghế, văn phòng và giày da, từ khi công ty của họ thực hiện theo phương án ba tại chỗ, hầu hết công nhân đều gặp đủ thứ khó khăn, họ cho biết. Em làm công ty ghế văn phòng của công ty UI, cũng bắt ở lại ba tại chỗ phức tạp lắm, lúc ăn ngủ đâu tài trợ gì mình. Chỉ được cái một trực, lúc tắm rửa cũng mệt, phức tạp, nguy cơ lây bệnh cao – nó thù túng, giờ mình vô chỗ ngủ, đồ đạc anh em. Có người ngủ được, người không, vì tập trung ồn ào quá. Có người thức khuya chơi, chỗ tắm trong toilet thì phải đợi, khó khăn lắm. Nhiều khi đi làm mình thiếu thốn đồ tiêu dùng hoặc ăn uống cũng nhờ người ngoài gửi vô, mà nó không cho nhận. Kiểu như nó sợ mình tiếp xúc người ngoài lây lan dịch, lúc ban đầu cũng cho nhận gửi phòng bảo vệ. Nhiều khi cơm trong đó ăn không được vì ít và nấu không ngon, nhờ người ngoài gửi vô dùm. Tới giờ ăn nó không cho nhận, bắt đúng 5 giờ chiều mới được ra nhận, sau này nó không cho nhận bất cứ đồ gì. Em làm công ty bên giày da, nghỉ cũng 2 tháng này qua đây làm mới được 2 tháng thì cũng bị dịch nghỉ tới này Ở lại cũng nguy hiểm, ví dụ tối ngủ tắm rửa ăn uống phức tạp vì công ty em đông. Tới 7.000 công nhân sản xuất, không có chỗ nghỉ ngơi, nghĩ như vậy không an toàn mấy. Nguy hiểm lắm, ở lại ba trong một cũng bị đó. Làm ở lại tại chỗ, xong công ty test mà giấu. Sau này xét nghiệm ra nhiều quá mới có phía bên Bình Dương xuống, cho đi cách ly 240 mấy người. Giờ ở đây cũng sợ, nhiều khi làm ở lại không ai dám đi làm. Vừa lên đây ở lại 2 tháng xong bị luôn. Nên loại bỏ ba tại chỗ. Theo thống kê được báo nhà nước Việt Nam đăng tải vào cuối tháng 6, Bình Dương hiện có hơn 1 triệu 2 công nhân lao động làm việc tại 29 khu công nghiệp, 12 cụm công nghiệp trong đó hơn 400.000 lao động làm việc trong đại dịch theo phương án 3 tại chỗ. Hồi cuối tháng 7 đã có hơn 110 doanh nhân trên địa bàn tỉnh Bình Dương ngưng thực hiện phương án 3 tại chỗ do xuất hiện trường hợp nhiều công nhân bị dương tính với SARS-CoV-2. Khi tiến hành test nhanh trong công ty, Điều này càng khiến nhiều chủ doanh nghiệp và công nhân lo lắng. Nhiều người bày tỏ mong muốn chính phủ Hà Nội cần suy xét kỹ lại phương án ba tại chỗ đang được áp dụng tại Bình Dương. Họ nói, nhà nước nên bãi bỏ ba tại chỗ, cho nhiều người ta đi làm, cho người ta đi làm rồi về thẳng phòng trọ, không được ra ngoài, vẫn vô xưởng, vẫn về còn an toàn hơn ở trong. Người bị ngưng việc, lương không có, còn những người trong xưởng lương cũng không được 100% vì làm mà tổ sản xuất thiếu người nên nó cũng không ổn định như để đối phó để người ta nhìn vô không ngừng sản xuất. Giờ nhiều khi mình làm không đạt được như lúc chưa vô ở nên làm chút thì bắt đi tổ này tổ kia. Nói chung công nhân trà trộn bên này bên kia thà là một chỗ, tổ mình không thì mình không sợ. Còn bắt sang tổ khác tùm lum mình sợ. Chỉ muốn đi làm chiều cho về lại nhà, vì giờ đang tình hình giãn cách, mình cũng đâu đi tới đi lui được. Mình đi làm rồi về phòng hoặc có xe đưa rước gì, đưa mình về tới nơi rồi sáng rước mình đi làm cho an toàn. Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đưa ra thống kê vào ngày 30 tháng 7 cho biết toàn tỉnh đã có khoảng 600 doanh nghiệp với hàng chục ngàn lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, bao gồm những nhà máy thực hiện ba tại chỗ. Bộ Công Thương ngày 6 tháng 8 cũng đã có văn bản gửi Bộ Y tế cho biết rằng mô hình ba tại chỗ hoặc một cung đường hai điểm đến bộc lộ nhiều bất cập trong thực tế giãn cách xã hội dài ngày và yêu cầu thời gian tới sẽ phải có mô hình sản xuất mới thay thế. Trong khi lãnh đạo còn đang loay hoay với những phương án để có thể vừa dập dịch vừa được sản xuất, nhiều công nhân lo lắng họ sẽ không trụ nổi nếu tình hình này kéo dài. Những vật dụng nhu yếu phẩm mua bán bên ngoài giờ tăng giá chứ không gì giảm. Lương không có mà mua gì cũng mắc hơn. giữ lắm cũng khoảng một tháng hoặc hơn tháng. Chứ hoài như vậy thì công nhân chịu không nổi. Nhà nước lên danh sách hỗ trợ thì người có người không, chứ nhiều công nhân quá cũng không tới tay họ được. Nhiều người cầu cứu đói khổ đang lên tùm lum. Hiện tại khu vực phường Tân Phú, Thủ Dầu một chưa thấy được nhận